Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các à, khán giả đang xem chương trình Vợ ừ. chồng son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi <laughs> Nhưng mà cô coi con 18 cũng được <laughs> Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa Sao vậy? Con tin con 28 rồi à, <laughs> Trời tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó à. dạ. tin luôn Hiện con à, đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ ừ. Về đào tạo và dịch vụ rồi, mời. mời Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận Con tên Nguyễn Đình Cường ừ. Con năm nay 29 à, tuổi ừ. Con là làm kinh doanh bán à, dụng cụ phun xăm với chú Ông em em biết hỏi sao họ quen nhau luôn rồi phun xăm em biết một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm đúng không không không không không để cho ta đón, để cho ta đón đi rồi hãy nói như vậy không đúng rồi không đúng rồi không đúng rồi không đúng rồi thôi vậy mới nó tự nói đi thôi các con nói đi cái uh, cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau tụi con quen nhau là chồng con tán con trên facebook còn uh, sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu hở kết hợp để làm trong công việc thôi à. chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau à trước đó là con làm nghề gì trước đó thì con cũng làm phun xăm còn chồng con thì làm bên uh, kỹ sư điện đó chú ừ. xong rồi sau đó thì ờ, cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con ừ. mới quen con ừ. mới cưới thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt ờ à, ông coi nhà con ở đâu dạ nhà con dưới đồng nai à là nuôi heo 2 năm à. xong à. rồi uh, công việc của con nó có chiều hướng đi lên á à. thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con lúc đó là con bao nhiêu tuổi lúc đó là nhiêu ta hai hai hai ba hai hai tuổi ờ à, à. nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên facebook á là con bao nhiêu tuổi nó con nhỏ lắm như con mới 16, 17 tuổi à, à. lớp 12 lớp ở ờ, hè nó mới 11 ồ là cách đây 12 năm á hả dạ đúng rồi là ừ. lúc học lớp 12 hả con Dạ 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi à? Dạ 17 Là ông này 18 Dạ Ờ À là lúc đó tụi con quen nhau qua Facebook Dạ Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Lại một năm Trời vậy đó hả? Một năm gặp nhau ở ngoài đời đó Người thiệt, làn da thiệt đó Thì lúc đó thì con thấy anh này với uh, avatar thì như thế nào? con thấy uh, mập mập <laughs> nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á tại vì con ừ. cũng không có xác định là quen để cưới mới mà ừ. xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi vì tò mò muốn biết mặt thôi dạ đúng rồi con nghĩ là ông tò mò ông, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con ông muốn biết mặt ông á rồi bây giờ cường thì sao nè cường đó. thì sao đợt đó là con cứ hay lướt facebook á hồi còn trẻ mà trẻ trâu hai cái lướt facebook thấy gái đẹp thấy gái đẹp là vô tiên tiên liền đúng không dạ. nhưng mà một năm sau gặp, gặp con này ngoài đời rồi, đó. con gặp bạn ngoài đời thì con sao rụng rời không con đâu con gặp con, con đứng thì xa con gặp con, con đứng thì xa tại con với bạn con bạn thân con nhiều nếu mà xấu quá bỏ chạy đúng rồi đúng kiểu, vậy á đứng từ xa cái uh, vợ con đang uống nước trong quán kêu ra đứng cái ngó cái đi mất tiêu là con với bạn con đi mất tiêu dạ đúng rồi kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu gọi ra một cái chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn <laughs> vậy là, là không, đẹp. không ưng đúng không ưng ừ. ưng ừ, nhưng mà về nhà nhắn tin ạ ưng ừ, rồi mới về mới sao lên. không không tới nói chuyện luôn ừ, lúc dạ. đó là chưa chuẩn bị mắc cỡ về mới lên kế hoạch chiến lược rồi chiến sao thuật. nè đó về nhà rồi sao nhắn tin tìm hiểu được nhắn tới tấp luôn đúng không nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú còn con á khi mà tự nhiên hẹn người ta ra người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về có quê không dạ không dạ không ủa sao vậy <laughs> tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á à. kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ừ ra cho nhìn mặt cái thì thôi tại con cũng đang đi với bạn của con thì con kêu vậy thôi đi vô với bạn nha cái ông đi nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á ừ. con cứ hay nhập mèo về nuôi á rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa <laughs> rồi chích thuốc đồ này kia sao con mê mèo dữ vậy những cái con mèo ví dụ người của mình mình có khả năng mình lao động mình kiếm sống mình lo cho mình chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó rồi con thương con cứ nuôi vậy đó con chỉ mang, mang mèo cơ nhỡ về thôi à, à lụm không mèo lụm đúng mèo à à à hiểu rồi hiểu rồi con không có mang mua mèo đẹp à rồi. hiểu rồi lợi dụng hắn đúng dạ. vậy tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu dạ 4 năm 4, 4 năm. chỉ có bưng quơ chở mèo ủa chở mèo đi khám bệnh <laughs> ờ. thôi đúng không là là giữ mối quan hệ là 4 năm dạ đúng, đúng rồi, À. cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó, đó con sang à. năm thứ năm á ờ sang năm thứ năm là à. đi về nuôi heo dạ mà lúc đó con nói chơi thôi tại vì ông này có một thời gian là ông ông đi về bắc ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian ổng cắt đứt liên lạc luôn thì nói đây là lúc đó là ông tán không phải một mình con ừ. ông tán rất nhiều người khác ừ. ông tán rất nhiều người khác oh. đó thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á oh. cái ông sợ cái ông đi về quê ông trốn chú dạ lúc đó là cũng trai trẻ trâu mẹ sợ mà cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu cái mới mới mới, mới đi vô lại thì lúc đó con quay trở quay trở lại con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì thì em mới quen à, anh không về thiệt dạ nhưng mà, nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không trời ơi sao mà em chị hay quá vậy cô đang tính hỏi đó ừ. con có được trả lương không dạ có <laughs> mà lương cao không hồi đó chắc cũng cao Ồ. cao mới làm đó à. vậy là một công đôi chuyện Ủa? vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà Ủa? cô chủ luôn Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không đúng không à rồi vậy là thường xuyên gặp nhau dạ, dạ. rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa thì đó khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm thấy kiểu con thấy heo nè dạ đúng thấy rồi ảnh cho heo ăn nè rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ rồi là làm hết tất cả các công việc luôn á và mẹ con cũng rất là ưng nữa lúc đó tụi con chính thức yêu nhau dạ đúng và rồi yêu mấy năm thì làm đám cưới hai năm trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm mẹ có biết cái điều đó không dạ biết chứ tại vì trước khi mà ảnh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi à. lúc đó mẹ con nói con đăng lên facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa ừ. bạn con tới làm cái mẹ con mới hỏi là bạn gì à. cái con kêu là người yêu con <laughs> là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á yeah. <laughs> Dạ. thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không 4 năm đó thì chắc không đâu Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô ờ. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng ừ, yêu nhất? hai năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề ừ. là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi ờ, mười mấy con mèo cho con nữa ừ. là chăm lo hết cho tụi nó luôn vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn dạ đúng rồi nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không dạ không ống <laughs> bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú dạ. sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á trời ơi tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển lúc này con có tiệm ừ, chưa hay là sao dạ chưa lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo ủa đi làm biết... dạo mà biết là phát triển không đi xâm dạo á bé này đáng yêu quá không ờ, đáng yêu nó làm nó đi xâm dạo mà nó phán đoán được là cái cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má ở ờ. thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi đó thì bắt đầu ở em cái từ từ xâm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi chứ dạ. thật ra nó kiếm tiền mà kiếm tiền tại vì lúc đó là quê con ở dưới đồng ừ. nai ừ. thì con lên ờ. đây là con chưa có cơ sở ờ. nên là con đi làm tận nhà của người ta á có có khi nào mà vừa chở <laughs> vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không dạ có có chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con à. mèo ở lại tiệm luôn dễ thương á vậy à. là ờ. mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia có nghĩa là nghe nó sang xăm, hơn nghe, nghe nó sang hơn <laughs> dạ. nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước đúng luôn con đi tới miền tây luôn con có. đi tới lan xuyên an giang đi xe máy hai vợ chồng đi xe máy dạ. Ồ, ồ. con đi xuống tới đó ấy còn cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con tụi con tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố à, định đâu à, cứ ở à. đâu có khách là tụi con đi thôi ủa có khi nào mà xăm ra tới miền trung với miền bắc không dạ có có, có đang ra hà nội luôn tới bây giờ các con vẫn vẫn, vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không dạ không tại vì bây giờ con có bé rồi á với lại có, có tiệm rồi đúng không dạ đúng, rồi. là ừ ai thích thì đến đến tiệm thôi <laughs> không con vẫn thích đi làm dạo nha làm dạo vui mà đúng không dạ đúng rồi rất ờ. là vui luôn á có khi nào mà con đi xăm ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền dạ có chứ thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó hết trừ luôn. hết luôn á dạ đúng rồi do đam mê dạ. cái thứ hai nữa là cái tay nghề nâng cao tay nghề đúng không dạ hồi đó con là con chỉ muốn được làm thôi khi con, co ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo dạ đúng luôn cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm dù giá mua của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền Ồ, oh, mà... vậy hả? Dạ, ừ. tại vì không có họ thì không có con bây giờ à có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ ừ. luôn dạ không không hạnh gọi là bảo hành nữa một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và Hay cái quá. chị đó cũng thích con ừ. nữa có khi nào mà xăm nhiều xô xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không à. dạ có à. lúc nào cũng mà vậy. ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc có bao giờ bị xăm hư không dạ có chứ hồi xưa hồi lúc mới ra nghề hư không chú ủa lần nữa bị xăm màu của ai đó rồi hư cho nên là sao? chỉ cần cái người đó nói là môi chị bị xăm màu là tới làm lại không lấy đó, tiền nên là con mới biết ơn những người đó tại vì à. thời gian đó con làm không có đẹp có à. những người con phải làm con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm xăm đau dạ đau chứ hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á là người ta rất là đau luôn á mà phải sửa ba bốn lần luôn con có thử được không biết hả rồi. Mà bắt sửa... chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. sao dạ cái chân xăm mày môi ổng... luôn hay là xăm chân mày xăm môi ạ à. cái chân mày ổng lợt quá bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng không đi sợ như vậy là tụi con à, bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về à, nuôi heo nuôi heo rồi đi chở đi xăm dạo dạ. rồi sau đó là mấy năm thì làm đám cưới ờ, đi xăm dạo chắc khoảng một năm nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu à. con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi con không muốn cưới tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á ừ. vậy thì cái lần đầu tiên mà à, tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà trên đường á chú trên à. đường luôn trên đường chở bạn gái đi xăm dạo dạ nó mưa tầm tã cầu hôn luôn dạ con nói đại thôi mình cưới nói sao đi. <laughs> mà là, là là đang đi trên đường hay sao mình cưới nhau thôi ông chị kêu Chứ cưới không có lãng mạn không có dạ không không có gì hết ông này không cũng lãng mạn gì đâu anh ờ, không biết lãng mạn rồi đồng ý luôn hả dạ đúng rồi đồng ý với vợ ừ. chứ con quyết định cưới là khi mà về nhà của của ảnh á xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi hiểu không Vậy hả? Ba ba thương quá vậy? Dạ Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai Ừ. ông ở dưới đồng nai ở với tụi con luôn dạ không ba ở với anh lớn con nhìn thấy cái hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn cường sẽ giống ba dạ ừ, từ ba nè anh là chị là họ hàng xung quanh nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con ừ. ừ tìm bố cho con của con nữa cho ừ. lũ mèo nữa nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba sáu mươi mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ con mua hoa về tự cắm nha cô chứ không phải là mua bình sẵn đâu ừ. mẹ không phải một bình nha rất nhiều bình ồ tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta bốn năm bốn năm mấy bé con có một bé trai Trời ơi, như vậy là mười mấy năm bốn năm là chở chở mèo đi chích ừ. đúng không nuôi heo hai năm là nuôi heo là 6 năm bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi dạ là khoảng 10 năm 10 năm 10 năm đó em ừ. trời ơi kinh hoàng khi mà các con cưới làm đám cưới xong á cuộc sống nó có thay đổi không nó thay đổi theo hướng ờ, hạnh phúc hơn ừ. vui ừ. hơn dạ. ừ. và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn cưới xong là ra tiệm chưa hay là học con nâng cao tay nghề hình như là con lấy tiền cưới con đi vay con con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó à. xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên sài gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con ừ. mới mở chi nhánh ở trên đây à, là con chuyển lên đây hẳn Ừ. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định dạ. rồi đúng không dạ. con? Ừ. Thì bạn này là bán ờ, đồ để phun xăm rồi. À, là mở ra một cái ừ. một cái ngành. một cái công việc, một cái ừ. ngành nữa là bán phun xăm là tụi con ừ. tụi con cái cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy à, bây nhau giờ là... ừ, qua cái phần qua kia đi, phần, phần kia, kia đi. đi. À, những cái tật xấu của nhau nè. Ai khui trước đây? Chắc để con nói chứ, <laughs> Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Thật không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? gọn gàng cực kỳ luôn à... chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn ờ có chơi Nấu game luôn. không dạ Trời không ơi. luôn không thích game Vậy luôn là... không Thương có bia rượu luôn. kỳ luôn đúng không dạ. chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn rồi vậy là có nhiêu tật xấu dồn vô vợ hết rồi rồi có hà bây giờ nè có hà tiện không có hà tiện không chồng con là con muốn gì cũng được chỉ cần con vui thôi là được nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không dạ có đó tại vì có những người ngộ lắm không có tiếc gì vợ con hết ừ. nhưng mà với mình á thì là mua cái gì cũng phải suy nghĩ đắn đo dạ đó là chồng con ông không có hạ tiện với con với người xung quanh với gia đình ừ, chỉ có mỗi mình bản thân là hạ tiện thôi hạ tiện với bản Ôi. thân thôi ừ. không nhưng mà cái đó rất, tốt cho con mà con rất là may mắn đó nghe số 1 con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy là từ cái lúc mà con ăn bầu rồi con đi săn là ổng khóc sướt mướt luôn Ủa sao vậy? Bị xúc, xúc động, động. Oh. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn Chưa xăm vô thuốc kích đẻ thôi là ông đã ừ. khóc rồi Kiểu y tá ừ. cũng bối rối không biết Thấy sao nó khóc con, con, con được chứng kiến vợ con sinh á Trời còn, còn sợ Thấy lắm, thường lắm, lắm, thường lắm luôn à. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó Thì trong cái thời gian vợ mang bầu á Là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngán á Dạ đúng rồi Chồng con nghén 9 tháng 10 ngày Mà ói liên tục Ngày nào cũng ói hết ờ. Ói rất nhiều luôn Là có đó nó chị ói, một Nó ói 9 tháng 10 ngày Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con Con um, nghén, uh, nghén dùng vợ, con Hay là con sợ là con bị một cái bệnh năng y gì đó con <laughs> cũng đi khám Thì tật là bác sĩ khám bầu cho vợ con á Bác sĩ kêu chắc nghén thay vợ rồi ừ. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi cái đó mà nếu mà mình không biết là mình nhắn dùm á là ờ. mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì ờ, đúng, đúng đúng đúng con một ngày gói mấy mấy bận có gì bốn năm lần à thì cứ ăn ừ, vào ăn vào là ói đúng không con kể cái cái cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi lúc ừ. đó con thấy sao trời con nước mắt con chảy quá trời kêu cảm ơn em cảm ơn em ừ con cứ vậy đó hả rồi con, lúc con bồng cái đứa con của con ờ. lần đầu tiên thì sao con rung con, có khóc, khóc không, không? có có chắc chắn rồi chắc chắn luôn chắc chắn rồi bây giờ phải hỏi tới chồng chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi vợ con thì kiểu là lo làm quá ngày nào cũng tới bốn năm giờ sáng ngủ dữ vậy dạ có nghĩa Ủa là theo làm... con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4 5 giờ sáng con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó sao trái 4 giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên Thì tối là con phải chấm giờ. bài nữa. Ừ ừ. rồi sao nữa ừ. dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga à sắm online phải không vâng, bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà mua sắm online đó phải không ừ. mà có có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch dạ có nhiều wow. như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa nó nhận hàng là nó hết hồn là ngày nào cũng năm sáu đơn rồi có khi bảy tám đơn à ừ. ghiền rồi bảo ghiền, ghiền rồi à. mua vậy thôi không à. phải đâu con con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được ừ. chứ mình ờ, con... làm mà mình để dành cho ai không nhiều khi con biết không nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa có không con dạ có trắng luôn là mua lộn ừ. thôi ờ. nhưng mà đó là cũng là cái thật xấu ừ. đó Đúng nhưng mà không? con ờ, con xài tiền chồng con chứ tiền con thì con để dành đó thấy chưa thấy ghê không vậy là thật xấu rồi đó rồi ừ. sao còn cái gì nữa không hơi hơi nóng tính ừ. dạ vậy ừ. hết rồi hết rồi dạ. thế con mong muốn vợ con thay đổi gì chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn à, à. lo sức khỏe cho bản thân mình Còn nhiều thương đó. nhiều khi chồng. Ờ, tham công tiếc việc quá đó con cũng mệt lắm đó tại năm nay con còn nhỏ mà ông chồng hoàn hảo này nè là ông không có tật xấu nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng đó, thì con cần nói với chồng cái điều gì con cũng chỉ mong chồng con để sức khỏe thôi tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi ông làm hàng đến hai ba giờ thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi à, không ờ. còn gì để nói nữa chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế rồi. tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa dạ. chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau dạ. là hoàn hảo Đó. và rất hợp nhau xin, xin cảm, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cưng cao mét bao nhiêu nói đi cho chú Bin hết hồn coi Con xin chào ờ, chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân ạ à. à. Dạ con tên là Sang, con cao một m 98 ạ à. Đâu con đứng lên cái coi Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? chắc do gen đó chú còn nói chuyện với nó mà đứng gì Nó chắc phải 2 mét á, chứ không phải mét chín à. dạ. đâu Tại con dạ. mang đôi giày nên là chắc là đúng tròn 2 mét là cô 2 mét đó con, con là đúng. vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ, lúc trước con là vận động viên bóng truyền ạ à. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên tại vì tự nhiên mình show up cái cái cái xấu của mình cả. cái cái cái thua thiệt của mình ra làm gì con con sao con mét chín mấy nói nghe coi <laughs> con có một mét bảy thôi ạ à. à. bây giờ thì con làm gì con giới thiệu về mình luôn Rồi. đi trước đây con là vận động viên bóng chuyền nhưng mà sau thời gian tập luyện thì à, con chuyển sang công tác huấn luyện với cái chiều cao vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không mới đầu thì khi mà đi đường con cũng hơi à, bị bị ngại bị tự ti á cô tại vì à, ai cũng nhìn mình với ánh mắt à, <laughs> hơi bị ngạc nhiên một chút á từ từ cái con cũng quen con cũng thấy vậy cũng cũng hay thì <laughs> mình nổi bật trước ờ, đám đông thì cái hay mà chú thấy rất hay thực ra là con á tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ mà mốt đồ chắc cũng khó đúng không dạ tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ may hết luôn chứ không có sai rồi mời con con Dạ con tên Nhi ạ, à. nay con 25 tuổi, hiện tại con ở nhà nội trợ với lại con cũng ờ, đi làm thêm ờ, công việc diễn viên tự do con với lại màu ảnh dạ trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không dạ lúc trước con cũng là vận động viên cho nên là mới quen được chồng con à ngày xưa chắc là con mê trai quá con mê trai quá nên mới gặp ổng yeah, <laughs> tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè đẹp trai đó cũng trắng trẻo nữa nhìn như trai hàng quỷ vậy ghiền quá nhưng mà không có dám thổ lộ sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đời nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập anh cũng tập mà trước giờ không có để ý mà hôm nay mới thấy kiểu thấy sao dễ thương không biết là có người yêu chưa xong mấy chị mấy chị nói chưa đâu em chưa đâu đó, em em cũng xinh gái mà thôi để anh chị làm mai thử em cũng khoái khoái không biết là lúc đó ổng có khoái chưa hẹn nhau thì tầm ờ, lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó đi chung là ấn tượng tốt dạ thấy còn sang thì sao lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm thì lúc đó <laughs> con, con mới bị ờ, bồ đá cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi ờ, dạ, lẫn lộn dạ đúng rồi cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự con thôi chứ con cũng ờ, chưa có ờ, chưa nghĩ là, tới là nghĩ ờ, tới. Uh, sẽ dạ. tiến xa hơn đúng không thấy cổ cũng cao rồi nói chuyện cũng uh, hòa đồng cũng hiểu kiểu như hiểu như tâm sự của con á rồi đó là lần dạ. đi thi đấu ở chung với nhau dạ đúng mà rồi. sau đó thì sao về rồi ai chủ động đi chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi <laughs> con tấn công đúng không dạ còn chủ động tấn công sao đâu phải ừ, nghe lúc mà đi về thành phố rồi nhắn tin không trả lời làm lơ con luôn giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi chưa từng biết gì đó lo lo con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa anh làm gì đó rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui dạ đeo đuổi lâu dữ lắm chắc cũng phải bốn năm tháng rồi á mà cũng vẫn không quyết định yêu xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương Phương vậy hoài không có được tại vì mình cũng con gái mình chờ đợi người ta lâu quá ừ. mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á ừ. kêu làm người yêu thì không chịu xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn tại vì đơn phương nó khó chịu lắm cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được xong rồi cái cắt đứt hết tại sao vậy con tại sao lúc đó con không ờ, chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta dạ. à, không phải là không chấp nhận nhưng mà <laughs> cũng kiểu như thích thích rồi đó nhưng mà <laughs> con không có dám uh... làm giá đúng không, à. <laughs> cũng kiểu như là mình quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc cứ trèo kéo trèo kéo như vậy Ồ. đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không dạ. dạ thì lúc đó là con cái tâm trạng con làm sao kiểu như là tiếc quá hơn muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ ủa nhưng mà con con con xinh mà trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng xét ái tình à cho nên phải, dạ. phải thích ông này Đúng, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai con nghĩ là chắc bây giờ anh đã thương mình rồi cho nên anh mới quản mình như vậy tại vì khi mà con nói con đi ờ, à, uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là anh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi cho nên là đó là kiểu như là con thử thách ảnh á con mới cắt đứt hết mọi thứ thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu à, anh nhớ em quá à. rồi kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện em mới bày tỏ cái tình cảm của em mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình sau 4 năm tháng mà mình tìm hiểu mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thực sự là tốt cổ quan tâm từng thứ về mình hết á nhưng mà sau bốn năm tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ cổ không chịu nữa cổ cắt cắt hết liên lạc luôn thì bắt đầu mình mới sợ mình đúng chưa quán liền đúng, đúng không? rồi ừ. mình chưa kịp uh, có chứ bốn năm tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt thứ đứt luôn thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau là một hai ngày sau đó có tỏ tình không có tỏ tình nhắn tin là yêu anh đi đó yêu gì đó em có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? nhớ em Còn ờ, quá đó dạ dạ có gặp nhau đó, đi chơi nắm tay thì vẫn còn về chừng lắm rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào cái kỳ đó chắc là ừ, ở trong một cái quán cà phê buổi tối đó thì <laughs> cổ cũng thách con á quen nhau cũng lâu rồi giờ anh có dám hôn em không <laughs> bao lâu mà biểu là lâu từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải một tháng sau toàn, toàn là cô ấy chủ động hết á ừ. dạ. mà em có có có dám hôn không dạ có chứ dạ có chứ sao không người ta đã ta em rồi đàn ông mà mắc cười quá với lại cái người mà mình thương mà. cái miệng con nữa cô không chịu dính ấy là hôn hả chưa kịp dính thì rút ra bà rồi vậy hả phước quá à. yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì được cha hết ừ. yêu nhau ba bốn năm mà không làm gì hết dạ anh anh hiền quá đâu không có chủ động không có dám sao hiền, đâu không thể sợ tiết anh về chừng anh cũng sợ có bầu rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư Dạ có, có rất là nhiều kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở Dạ ở khách sạn luôn. Ở khách sạn, ở khách sạn. Dạ, đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. <laughs> dạ đúng con sao lúc đó con suy nghĩ sao ừ, lúc đó con nghĩ thầy ổng trắng chẹo á mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ẻo lạ con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn không bao ăn. nhiêu lần tính ra cả chục lần á nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi mua trà sữa vô uống chơi game nắm nắm tay sờ sờ chơi vậy đó xong rồi không làm gì hết đi về dạ đi về ủa sao vậy, vậy đó hả dạ lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen là mình quen nghiêm túc á cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới tới lúc mà mình làm đám cưới cho nên là mình không có được <laughs> lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm ấy dạ, ôi trời ơi con ơi dạ. nhưng mà con có dụ không dạ à... không con không có dụ dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho ôm nhau một cái ngủ à. bạn này kìm hãm quá là hay luôn đúng không có rất nhiều cặp vợ chồng như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn cho tới ngày cưới luôn hả con gửi dạ, tới ngày dạ, cưới luôn bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai mà với một chiều cao dữ dội như vậy không Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng truyền cho quê của con á Thì ảnh cũng đi theo Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô à. Ừ. Anh đụng một cái đợt, đụng một cái đợt là vôi được rớt xuống mẻ luôn cái gạch dạ, Bây giờ ừ, con thấy đầu rướm rướm máu rồi đỏ rồi <laughs> dạ, Hỏi... Vậy còn hiểu không Trang? dạ không nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt <laughs> dạ cái tường nứt rồi rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất ở quê con là trải niệm cái vụ đụng đầu đó anh không để ý mới về anh không để ý một ngày đụng bốn năm lần có cái chỗ đó sân hoài luôn vậy đó không hết <laughs> không một cục luôn anh cũng tự ti về cái um, chiều cao của mình tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy cái ảnh mới kêu ủa ủa cao cho mắt gì chửi con <laughs> kiểu như vậy dạ, dạ. hay dạ, cái câu cửa miệng mà mình đấy ai cũng nhìn rồi các tụi... con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được hai tháng lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu nhưng mà mẹ mẹ của anh á bảo là thôi thế bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh bệnh hiểm nghèo bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn mẹ à, đặt nhà hàng hết rồi bây giờ mời thiệp rồi xong rồi ba tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng tại vì mình còn trẻ quá chưa có sự nghiệp chưa có gì hết mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy lúc đó không có nghi ngờ gì hết cưới về lúc đó mẹ mẹ con muốn có cháu á cho nên là mẹ bảo là thôi con ờ, có bầu đi con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi mẹ con mệt dần kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó lúc đó đó con là cảm giác là mẹ con mệt mẹ con yếu lắm rồi còn con thì bị đau ruột thừa với lại con có thêm hai cái khối u ở trong buồng trứng nữa cho nên là con phải mổ lúc đó là con rất là sợ luôn tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con vài tháng sau con sanh con sanh được hai tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi trong cái rủi á thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn thấy được dâu thấy được cháu luôn mà dâu á là con cái xác suất mà cái khối u đó đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con dạ. cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa tại vì bây giờ con rất yếu rồi mẹ rất là thương rất là... mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con với lại cho em con đầy đủ mọi thứ không có thiếu thứ gì hết á nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không có gì hết ba ba sao ba con và ba dưỡng thôi có à. gia đình ừ. riêng ừ. rồi dạ. ừ. cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào anh thì ban ngày anh làm à, hành chính nhân sự ở ngân hàng buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm còn con thì à, con đi làm diễn viên hai vợ chồng rất khó khăn nó mùa dịch nữa chồng con bị covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ không Ồ, phải... tức là bạn có dính ờ, covid nữa con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ á kiểu như là cái phổi con không biết nó bị ảnh hưởng không nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là là con mệt lúc mà cái bị mà cái thời gian mà giãn cách á thực sự là rất là khó khăn luôn tại vì ở nhà suốt hai ba tháng trời luôn không có làm ăn được gì đúng rồi mà phải trả tiền nhà nữa. con nhỏ nữa ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh f không con phải lo hết con chợ nó nhỏ nữa là con phải lấy một cái rìm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó bên này con thì nó nhớ cha nó cứ kêu ba mít mà con không có cách nào luôn hai vợ chồng rất là khổ ngày xưa còn mẹ nó có như vậy lúc con cưới chồng về con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc em em con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong mình vừa mới sinh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá thực sự là quá lớn quá sức với con con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc bởi vì người ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm cái mức mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gán làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi, thôi sẽ được con bây giờ con làm đủ mọi cách là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ Hiện tại chồng con, con rất là thương chồng của con chồng của con phải gánh bốn năm công việc một lần <laughs> mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó con mẹ con mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà chị giao hàng đi giao hàng hả con dạ. anh phải giao hàng thêm tại vì tiền đã sửa cho con tiền chợ mọi thứ gồng gánh con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con con mà nữa. cái chi phí của hai vợ chồng con á là là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu một, tháng, một tháng phải trên 15 mới đủ 15 triệu hả? dạ tại vì ăn uống cho cả ba nhà, người. nhà cửa nữa đúng không được. hôm nay đó là con được trải lòng và ừ. con được nói hết và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng mình để trong lòng nó khó chịu lắm Rồi. ta nói đồng vợ đồng chồng tác bi đông cũng cạn mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con con rất thương chồng con 12 giờ đêm mà vẫn chưa về đó là cái sự thấu hiểu với nhau trong cái lúc mà con bế tắc nhất tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con con ở lại cạnh với con thương con rất là nhiều chỉ cần cố gắng yêu thương nhau tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con cứ yên tâm đi rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con ừ. nha mà vợ con là có tật xấu gì không vợ con không có tật xấu gì hết á nhưng mà có đôi lúc á thì hay ghen lắm ghen chứ trời ơi chồng gì mà không ghen sao được con hả con ha con ha ừ. nhưng mà ổng ờ, nói chung là cũng ờ, cũng có kiểu gì gì như vậy nè nó sợ gì nữa ta đúng không? sợ gì ông ghen trời ơi ông giỡn hoài ông nội ai phụ nữ nào mà mà khoái cái ông cao ngồng ngồng gì hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai à. với lại hiền nữa không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy à, anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về như <laughs> lại cao cao thì ghen đúng không? không ghen nó ghen mà ghen. ghen đúng không hay là ghen bệnh ghen dễ thương cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô sao đâu quản lý à, sao vậy trơn anh <laughs> facebook rồi zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai Trời làm ở đâu là... con không cần phải chối cái chuyện đó à. bởi vì sao đó là quyền của con chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con vậy đó hả Hello. ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin chắc thích nên là thấy trong zalo điện thoại quá trời gái luôn mê gái nữa mê gái nữa nhưng mà bây giờ còn không à, không không dám <laughs> ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có có con cái rồi thì à, nhiều khi nó không được tươm đất á thì mình mình nhìn nó thì mình mắc cười nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à, em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy ừ. <laughs> em thì, thì Chồng con mà hỏi lại em đẹp gái không đẹp thì thì thôi đẹp thì kiểu thôi, như là con cũng muốn dạ thôi. con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút mà cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi chấm bi màu hồng <laughs> nhiều khi né sao nhiều khi mặc đồ đẹp rồi sexy quá rồi thêm đứa nữa chết luôn <laughs> dạ. bây giờ thấy ờ, con đó dạ con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ mặc gì đẹp dữ cho thằng nào nhìn đó à, thấy con không? đi đóng phim mà thấy không? con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng không mâu dễ thuẫn, mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm ừ. có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không dạ đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi tại vì mình ở nhà mình đã khổ rồi ừ. thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn ừ. chú đồng ý với cái suy nghĩ đó dạ. ừ. với lại ờ, cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy vì mình, đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lệ lạc mình đi ra đường là không được ừ. người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền ừ. Ừ, ừ. Dạ. còn cái gì nữa không ừ. ngoài ừ. cái ghen ra thật sự con rất là thương ảnh nên con họ thấy tật xấu cũng thành đẹp <laughs> <laughs> cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút kiểu làm cho mình hơi khó chịu nhưng mà uh, thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình uh, lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền đây cũng sẽ có những tháng rất là hụt để hai vợ chồng đâu có tiền đâu anh cũng rất là lo nhưng ừ. mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì ừ. em biết mà đi làm rất là khổ đi từ hai bây giờ sáng người ta gọi mình đi mình cũng phải đi ừ. mình cũng phải ừ. bỏ con mình đi con cũng mong chồng là tin tưởng con bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình anh không anh không chia sẻ cùng con con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á thì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó vì bắt đầu từ bàn tay trắng thôi cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối đối xử với con là quá tốt rồi hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á cái phổi của con nó yếu nữa yeah. Dạ. cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được bạn có những cái có vẻ là hơi um, có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút nắm tay nhau thật chặt đi nào đó à, không biết uh, sang có muốn nói gì với vợ hay không những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ em bỏ qua cho anh có làm được cái gì được làm á thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ chứ anh không có buông tay có từ bỏ gì hết mặc dù là anh rất là rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sau cái sự mất mát của của mẹ anh hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh ờ, đưa hai mẹ con ờ, như thế này anh không không bao giờ muốn chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh Ờ đứng lên ôm nhau một cái nào ờ, Nó đẹp đôi gì đâu <laughs> Cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Sao Dạ à, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son à, ờ, Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé Tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng Wow mới có 4 tháng thôi dạ, hả con ba. Dạ. Mời bạn À, dạ, con chào à, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận à, Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi và công việc của con là kinh doanh tự do bây giờ kể cho chú biết cơ, cơ duyên, nào các con ừ. gặp nhau thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên facebook ừ. và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con ừ. ừ. thì bắt đầu là con mới uh, thấy bảo là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu năm đó là tụi con học lớp mấy dạ, dạ tụi con học lớp 12 nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không và có trao có thường xuyên nhắn tin cho nhi không dạ thì à, lúc ban đầu là con à, không có kết bạn liền mà con vào con bảo like bảo tim trước lúc đó là à, gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là à, về cái vấn đề mà thi cử rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi là đi đâu đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa à, con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm ừ, nó xàm, nó xàm. Nó xàm. nhưng mà lúc đó là vẫn vẫn còn đang 12 đúng không vâng dạ, lúc đó vẫn đang còn 12 đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm làm mấy tới mấy giờ dạ làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. trễ rồi. là trễ ờ. là trễ mất gần 2 tiếng trời ờ. trễ dạ, mất gần hai lần đầu tiên đó hả vâng lần đầu tiên xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng bà đi bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bãi giữa đường luôn á <laughs> có nghĩa là cố tình lết phải không con ừ. đúng không? không mình chờ dạ. hai tiếng thì mình phải lết cho ông dạ. chờ lại lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ dạ, okay. cái con thấy sao dạ là thấy anh này không được anh này không được rồi thấy thua rồi phải dạ, đúng rồi ờ. nhưng mà sao tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được đúng ra là thôi trễ quá rồi đi về đi khỏi gặp dạ không thì con cũng cho ảnh chờ lại con có hẹn bạn con nữa xong rồi tới đó thì uh, ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh uh, kêu con là lại chơi với bạn đi ảnh ngồi chờ được xong rồi ngồi chơi tầm hai ba tiếng gì đó xong rồi ảnh đưa con về nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quất á dạ đúng rồi xí, dạ. thiệt luôn á phải về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn một năm á mới là vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi quá xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ hai đứa đều có một, một cái gọi là một cái ủ mưu là hái qua bẻ nhụy nhau thôi chúng nó chị ơi chúng ừ. nó nhỏ mà sao chúng nó dễ đó. sợ quá luôn à nhưng cuối cùng <laughs> cũng đó đi qua đường mình xong. tính đâu có bằng trời <laughs> tính <laughs> sau cái lần mà trất quốc đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn ờ, sẻ hơn, hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian hơn cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi tại vì mới cô... có lần thứ hai thôi mà con đã dạ. cảm giác vậy rồi luôn dạ. cái lần thứ hai đó thì con là, có cảm nhận ừ, gì đặc biệt ở người này không dạ giống như anh này không cảm tình với anh này Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau Không còn cái kiểu mà ở ờ, chơi qua đường nữa mà Nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc Sau khi cuộc đi chơi nó về á à, Con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á Mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì à, vợ con đòi suy nghĩ một đêm qua ngày hôm sau bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái cái cái giờ hẹn á, là con dí rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi mà hồi hộp đó hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp xong cái lúc mà bà đồng ý một cái á kiểu dạng như tim đập thình thình thình thình thịt ngồi lưng lưng lưng trong người á ba gì đâu bà. sau đó là chạy qua nhà liền không dạ không mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt vậy đó hả dạ bị ngại Ủa, cô cô cô đã có có kinh nghiệm yêu mấy năm mà mà sao tới cái cái cái ca này sao con nhét quá vậy dạ tại vì <laughs> thật ra là những cái ờ, ca trước là toàn bộ là cua con không à cua con không à còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua đó mà yêu thiệt đúng không dạ, yêu, yêu mà đó bằng cả chân tình đó đúng không ta dạ. bao lâu thì tụi con cưới dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm à. Dạ, là 2019 là 4 năm sau khi quen vậy dạ, là ờ. bốn năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. mà vẫn là sớm cưới ừ. sớm quá cái lý do mà mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy dạ lý do là tại vì mẹ con ờ, đi ờ, nước ngoài định cư à, đến năm ờ, con mà 18 tuổi á anh con là 22 tuổi thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa sau uh, gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui tại vì trong tâm trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có được hạnh phúc đó đúng rồi mẹ hy sinh đó dạ đúng mẹ rồi. hy sinh thì lúc đó là nói chung là mẹ con có tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc và cũng anh con thì cũng cưới rồi có duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là bốn năm năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về ừ. thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới Ừ. à dạ ba mấy đứa là cưới đi là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. ở bên ờ, mẹ dạ đúng rồi hiện tại mẹ đang ở bên mỹ là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không mẹ không cần phải ờ, chu cấp cái gì đúng không dạ. dạ đúng rồi mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ cứ gửi tiền về cho cháu thôi tao gửi tao cho cháu tao tao đâu có cho tụi mày đâu ừ. thì toàn toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào ông heo riêng của bé cà chua hết hay quá rồi bây giờ đến với cái phần à, rất là cái phần quan trọng. mà nó vui nhất ở trong chương trình Mấy luôn cái phần quá thôi bây giờ nhường cho bạn nhi nói trước nhi đi dạ. nãy giờ bạn nhi im quá bây giờ anh ấy có tật xấu gì không con nè? đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha <laughs> ừ. à, tật xấu của chồng con á thì ờ, có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể <laughs> vài ba tật xấu thôi xấu nhất dạ, á xấu nhất đối với con là uh, bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên à, cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi visa vào buổi tối hơn cô ủa con ơi con sợ buổi tối là con sợ ai <laughs> dạ con sợ ma con sợ ma sợ ma dạ con ủa, trời ơi con nít mà rồi rồi rồi sơn có sợ ma không dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con dành hết phần sợ của con luôn rồi <laughs> là giờ không hết sợ nhưng mà ảnh vẫn đi dạ vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc là vừa mới bước xuống được cái cái bãi xe em thôi là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn là con đi lên lại đi lên lại thấy bà đang đứng ngay trước cửa phòng vậy bà đang trước bà mở banh cửa luôn mà con không không con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ không kiểu dạng đâu vậy đâu nha như cái tính cái tính này là mới hình thành gần đây thôi gần đây là lúc nào sau khi dạ, sanh sau khi sanh nó bị thay tính đổi nết đúng rồi đúng rồi đúng rồi chắc dạ. chắn nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không dạ ừ, kể từ cái lần con khóc á là ảnh không đi nữa ờ, giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều rồi ờ, vậy là hay rồi ừ. Rồi. Ờ, rồi còn như vậy nữa. cũng được rồi tới ừ. gì nữa nè ừ ảnh rất là hay càm ràm con thì bình thường con giống như là uh, uống ly nước xong rồi để quên qua chẹp đi thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ nhưng mà ảnh cứ càm ràm càm ràm ảnh cứ nói một cái chủ đề đó ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau về cái chuyện đó thôi cái tính của con nó tỉ mỉ cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ thì à, nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á ừ. còn cái tật gì nữa không nào rất là hay chê vợ mập luôn con chú chê vợ mập dạ con mới sinh mới có 4 tháng à mà lúc con à, có bầu là con lên tận 25 kg rồi bây giờ con còn có 55 kg là con giảm được 20 kg rồi nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà ảnh suốt ngày ảnh cho con mập Trời ơi, 4 tháng Bây giờ con đi. muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa Đâu, tại vì con, tại con con con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy nhà như có hai người con trai luôn thì Sao vậy? dạ thì à, đồ của con là vợ con lấy mặt luôn và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con ủa sao tự nhiên có mình một một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn <laughs> thì là lấy đồ con mộng luôn nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra ăn cái xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau cột tóc nó che cái tóc lại tưởng là con à? tưởng con mà <laughs> chào sơn chào sơn chứ lúc đó là vợ con luộm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn là mặc bộ đồ đi ra đi đi mua đồ này nọ dạ đúng rồi mặc đồ quần áo bận luôn quần áo đó luôn cho nên là con đi ra ngoài con con con con cơ bản trời tự nhiên cái vợ đi bận đồ của của anh đi ra ngoài đường là làm sao tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng vậy lỡ may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ thì lại coi bảo là ờ, anh ở ờ, nhà, anh không có chăm sóc em rồi nọ để em tàn tạ sau khi sinh thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó muốn làm gì cũng được nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu phải chỉnh ừ. chu dạ, phải đẹp rồi. đúng không tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á ừ. thực sự có nhiều người không có nói ra nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ ừ. mình đẹp bây giờ tới phần con đó vợ con có những cái tật xấu nào đó đó là một tật rồi đó ừ. rồi cái gì nữa dạ hay quên hay quên phải chấp nhận thôi năm nữa dạ không trước khi khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi có nghĩa là đến nỗi mà cái tính mà hầu đậu thực sự luôn quên trước và sau sinh đúng rồi quên Hả? có nghĩa là quên trước cả sau sinh có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn nhưng mà trước khi sinh là cũng, cũng có quên rồi có lần mà vợ con đi đi làm á bà chạy xe làm sao cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa em đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không thì lúc đó là công việc của con cũng cũng cũng nhiều nhưng mà thôi cũng bực bực thiệt á tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè rồi quên tiền nè à, được quên nói chung là mọi thứ trên đời cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn nhiều khi quên cả con quên cả con ừ. <laughs> con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất không thì thực ra thì con nói những tật xấu của vợ con như vậy thôi nhưng mà vợ con như vậy tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm ừ. trong cuộc sống thì con muốn vợ con vẫn như vậy không thay đổi gì hết không thay đổi gì hết vợ con thì sao con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn là tại vì ảnh ảnh làm từ sáng tới chiều của con nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ổng làm thôi còn tối thì à, ảnh cũng nhiều khi có bạn ngoài nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại cái nó nhìn lên ba nó nó cười nó tự cười luôn cô nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con con con cô thì cô nghĩ về nè thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẹ ừ, dạ là lúc đó chồng con sẽ con không cần ước luôn á là sẽ rất là mê tại vì đàn ông trai thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động mà nó có 4 tháng thôi nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn con hiểu không thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con dạ. đúng không nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ nó biết nói nó chập chà chập chững nó đi rồi lúc đó con chịu không nổi nó dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. là chỉ có quấn quýt thôi con yên tâm điều đó đi dạ. đó rồi xin cảm ơn hai con đã đến với Dình và Hồng Son dạ dạ, dạ. rồi dạ hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này